Ê, set up microphone Nghe cái giọng tao biết là cháy tay chân tay máy Không thể ngồi yên được một hai ba Là tao khởi động là mở nhạc Kèm theo mở giọng miền toàn vần Lắp và flow thành thứ mình cần Bấm rồi nào là người Việt Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Đông Nam Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Đông Nam oh, I Ai bảo rằng tao đây không đồ say còn hành trăm mà tao muốn cần sau này đó là hai trình có vô lăng không còn hiền đâu khi mà huyết của tao còn chảy là còn được flow đã phải sinh nó thằng này rồi cái tên trong từng ngày ba mươi giây đủ khiến mày há miệng nhìn nhau ok đã sao để thằng rapper việt nam nè đang muốn làm gì đó ở trên đất mình sáu mươi giây tao đắp là năm trăm sáu mươi giây mày ra là bị mày thất tình yeah, dạ, một lần về tư duy đầu tư đi để nó nhạc nó trọng chỉnh anh đi coi như thế này anh đi coi như thế kia mình làm anh đi coi được rồi chứ anh đi coi được còn đỉnh yeah. Dạ, người phi chiến lớn lớn đạt được cái đạt thì đừng để nó phi chớm phía cho máu lỡ ta đang sôi nó có khác sống cho đáng mặt nam yeah. Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Đông Nam Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Tây Nam Tại quyết mang Việt Nam như Việt Nam khoan Sao bây giờ mình đã bị kịp ngoan Sự nhu kình và tóc đời sau tóc phải những dịp man Nên em thằng hay sai sàn nó mày một bước tiệt ra Mà không phải đợi xong lời chim nhìn ngọn Sao hồn như văn hội Trước còn chi như ngồi trước thì bọn rồi Các buổi trội phương xa bồi Đám rồi thêm mồi Nó luôn kia cực và bốc khí cho nhau vô ích lộ xoáy liền sổ máy câu cho vào quyền sổ tay yeah. Ta không hoạt động như nghìn của máy nhưng mình nó cháy với kích thước như nhìn khổ giấy Đêm nó dùng tiền tao lấy con kia mấy cái lô bấy ngày về nhà liền phố gáy yeah. Ngày họ vì tiền tao lấy ưu phiền lấy đêm về lại tìm chỗ ngay Tao phải tạo từ con số không nhưng mà sự bốn bốn mình sẽ phát từ con số rồng lên ngọn lên nhóm đốn đại diện cho số đông như con người không đốn công việc thì khổ xong về nhà cứ sớm đóng sẽ lại khiến lúc cháy ngay liền đây Việc rap cần có tao liền ngay Cây viết tao còn đây Kết hợp cùng với một người anh em tao đốt nó cháy ngay liền đây Là cái đầu Việt Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Đông Nam Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Việc xấu anh quyết không làm Là người Việt Nam máu đỏ da vàng Chất giọng là miền Tây Nam Ê, set up microphone Nghe cái giọng tongue